Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV, nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 12 sẽ diễn ra cặp đấu tại bảng B giữa Myanmar và Singapore trong khuôn khổ AFF Cup năm 2022. Myanmar có trận ra quân đầu tiên để thất bại trước Malaysia nhưng Myanmar đã chơi tốt so với kỳ vọng khi đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ Malaysia. Nếu như may mắn đứng về phía họ thì có thể Myanmar đã có một điểm đầu tiên trước tuyển Malaysia. Có thể thấy Myanmar đến giải đấu năm nay với đội hình khá chất lượng hơn hẳn những năm trước. Họ thể hiện lối chơi tấn công nhanh, các cầu thủ có kỷ lực và hiểu ý gắn kết nhau nhau tạo ra đội hình khá đồng đều nhưng việc hạn chế lớn nhất là các phương án tiếp cận khung thành của Malaysia khi chủ yếu họ chơi dọc biên và lật cánh với những đường chuyền ngang vào trong không quá gây nguy hiểm nên dễ bị các hậu vệ Malaysia dễ dàng quá giải. Trên hàng công, Myanmar thiếu đi những cầu thủ gây đột biến và tận dụng cơ hội để chuyển quá những pha sóng gió trước khung thành của Malaysia. Cơ hội đáng tiếc nhất mà Myanmar đã bỏ lỡ vào cuối hiệp 2 khi Myanmar được hưởng một quả phạt đền 11 m để quân bình tỷ số nhưng cũng không thành công. Trước trận đấu gặp Singapore, Myanmar phải cải thiện lại lối chơi, nhất là hàng công. May ra mới có điểm trước Singapore để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, muốn thắng Singapore ngay tại trên sân nhà không hề dễ dàng chút nào đối với Myanmar. Đội chủ nhà đang gặp khó khăn khi vắng hai trụ cột rất quan trọng trong đội hình nhưng không vì thế mà đội hình Singapore lại đánh giá thấp. Họ được chơi trên sân nhà, được sự ủng hộ của khán giả nhà Singapore tự tin họ đủ khả năng đánh bại những đối thủ mạnh tại AFF Cup năm 22 và một khi các cầu thủ đồng lòng và quyết tâm trong trận đấu gặp Myanmar chính là cơ hội để Singapore thể hiện sự tự tin. Xét về chuyên môn, đội chủ nhà nhỉnh hơn Myanmar, kết quả trận này sẽ là 2-1 cho tuyển Singapore. Sau khi cặp đấu Singapore và Myanmar khép lại, cũng là cuộc đụng độ giữa tuyển Malai và Lào vào lúc 19 giờ 30 khi vừa có chiến thắng trước tuyển Myanmar đầy khó khăn trên sân khách Malaysia sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đội tuyển Lào. Tuyển Lào vừa để thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 6-0 ngay trên sân nhà. Đội tuyển xứ triệu voi lại có chiến làm khách trên sân nhà của Malaysia. Ngược lại, Malaysia đã có 3 điểm trước Myanmar nên tinh thần rất cương phấn để đón tiếp đội tuyển Lào trên sân nhà. Malaysia luôn được đánh giá cao hơn nhiều so với đội tuyển Lào nhưng trong năm nay đội bóng này không có nhiều cầu thủ giỏi khi các đội bóng châu Âu không ngã các tuyển thủ nhập tịch của họ về thi đấu AFF Cup do không nằm trong giải đấu thuộc FIFA nhưng đội chủ nhà chưa bao giờ được đánh giá nằm dưới cơ đối thủ trong lịch sử đối đầu giữa Malaysia có 6 lần gặp Lào họ giành chiến thắng cả 6 vì vậy 3 điểm dành cho Malaysia là hiển nhiên nhưng cũng không mong đợi đội tuyển Lào sẽ gây ra khó khăn trước đội tuyển Malaysia với thực lực hiện tại của đội tuyển Lào, dẫu các cầu thủ trẻ của họ đã rất nỗ lực trong cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân nhà nhưng vẫn không thể giúp họ tránh được trận thua đậm trước đội tuyển Việt Nam. Đối mặt với họ trong trận này là tuyển Malaysia, họ cũng không kém gì tuyển Việt Nam bao nhiêu, vì vậy cơ hội dành cho đội chủ nhà giành 3 điểm là rất lớn. Kết quả sẽ là 3-1 cho đội tuyển Malaysia. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy luôn đồng hành ủng hộ Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để video Phúc Nguyễn ngày một hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn